xa Là khi anh thấy bộ chàng trai vây quanh em Còn anh chỉ biết long ngóng em từ đằng xa Hận ghen mà chẳng có quyền chi Người ơi